đang hot nhất màn ảnh hè hiện nay. Seo Ji Jin sinh ngày 6 tháng 4 năm 1990 là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô bắt đầu diễn xuất của mình trong sitcom lần đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo cho SK Telecom và ra mắt với tư cách là một nữ diễn viên của sitcom Potato Star năm 2013. Sau sự nghiệp diễn xuất từ năm 23 tuổi, tuy khá trẻ, nhưng cô nàng đã bỏ túi cho mình nhiều tác phẩm phim ảnh chất lượng sau nhiều năm hoạt động năng nổ. Nhưng phải tới, điên thì có sao, đóng cặp cùng tài tử quạng người mê Kim So Hyun trở nên gây sốt lại, khiến không ít người phải ngạc nhiên về profile bá ấn tượng cô điên nữ đang gây sốt mẹ anh nhỏ Hàn Quốc. Từ chối lời mời tham gia làng giải trí để trở thành phát thanh viên du học tại Tây Ban Nha là nữ diễn viên đang được săn đón nhất nhì tại xứ sở Kim Chi hiện nay nhưng đích đến ban đầu của series Vinh không phải là chúng showbiz hào nhón, bóng bẫy. Thời điểm còn là sinh viên, cô ôm trong mình giấc mộng được trở thành phát thanh viên vời để trở thành diễn viên. Nhưng cô đã từ chối và cô đã tiếp tục quay lại với việc học ở Tây Ban Nha. Sau khi cô học xong, cô đã trở về nước. Lại một lần nữa cô được lời mời casting để trở thành nữ diễn viên của một công ty giải trí. Sau nhiều lần thuyết phục, cô đã quyết định trở thành diễn viên. Đẹp, siêu di còn rất có tài, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại ngữ. Ngoài tiếng Hàn là ngôn ngữ họ siêu còn có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Nhiều quãng thời gian du học bên trời Tây, vậy là siêu Jin đã có thể nói được bốn thứ tiếng. Chưa dừng lại ở đó, siêu Jin còn sở hữu 8 loại chứng chỉ khác nhau ở nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả chứng chỉ làm bóng nghệ thuật, chứng chỉ gấp giấy nghệ thuật, chứng chỉ giáo dục giới tính. Chia sẻ thêm về chứng chỉ giáo dục giới tính, nữ diễn viên cho biết cô muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng về vấn đề này hy vọng những đứa con tương lai của mình sẽ có thể giáo dục đầy đủ và hiểu rõ các vấn đề an toàn trong quan hệ tình dục khi còn bé. Vivin có vai diễn đầu tay trong sitcom Ngôi sao khôi tay nhưng không gây được tiếng quen lớn. Kể từ đó, công việc mai diễn suốt nhưng chưa có cơ hội bứt phá thực sự để trở thành ngôi sao hạng A. Từ vai phụ trong loạt phim như Haran, Entertainment O, nghề đẹp chính thức được giao quay chính đầu tiên vào năm 2000. 2016, Lời cầu cứu năm 2017, Luật sư vô pháp năm 2018 và mới đây nhất là bộ phim đang hot màn ảnh Hàn Điên thì có sao 2020. Trong phim Điên thì có sao, nữ diễn viên 30 tuổi gây ấn tượng với hình ảnh biến vũ, hiện đại nhưng cũng không kiếm bằng sang chảnh, quyền lực. Siêu Di sở hữu giọng nói trầm rất đặc biệt, phần nào đó đã giúp cô xây dựng thành công hình tượng nhà quân bí ẩn, cá tính nhạc nổi tiếng Latin cũng phải xích xô, dành tặng vô số lời khen ngợi. Có lẽ chính vì vậy mà bên cạnh sự diễn xuất, đóng phim, Seventeen cũng gặt hái được rất nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị từ các nhãn hàng thời trang mỹ phẩm. Tên tuổi được hâm nóng đến kể sau cơn sốt điên thì có sao. Đóng cặp cùng với Kim So Hyun, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi nhiều lần lọt top tìm kiếm được báo chí truyền thông săn đón và trở thành đề tài bàn tán trên